Thưa quý vị và các bạn, Nga phát hiện đường đi bí mật của vũ khí phương Tây vào Ukraine. Có khoảng 90% viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đi qua lãnh thổ của Ba Lan. Một quan chức ngoại giao của Nga nói, theo giới chức Ba Lan và Ukraine, có 90% viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine đi qua lãnh thổ Ba Lan. Ba Lan đóng vai trò là một hành lang trung chuyển, trung tâm vận tải những viện trợ này. Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreyev phát biểu ở trên truyền hình quốc gia vào ngày 10 tháng 2. Nhà ngoại giao này cho biết thêm, có nhiều hoạt động hỗ trợ khác của phương Tây dành cho Ukraine diễn ra trong lãnh thổ Ba Lan. Các cơ sở sửa chữa khí tài Liên Xô và phương Tây bị hư hại chuyển từ chiến trường Ukraine đến cũng hoạt động ở Ba Lan. Ba Lan đảm nhận nhiều chức năng liên quan đến các khoản viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine. Ông Andrzej nói, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây một năm, Mỹ và các đồng minh liên tục viện trợ khí tài cho Kiev. Họ đã tìm kiếm những tuyến đường viện trợ và giữ bí mật trong bối cảnh xung đột leo thang. Các tuyến không phận trở nên không an toàn. Theo các nguồn tin, vũ khí phương Tây chủ yếu được tập kết ở một quốc gia châu Âu trước khi đưa vào Ukraine. Quốc gia này được cho là Ba Lan, một nước láng giềng Ukraine. Đại tá quân đội Mỹ Tush Ellison cuối tháng trước cho biết, trong năm 2022, Ukraine đã tiếp nhận 500 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược do các nước phương Tây viện trợ. Những chuyến tàu này được đảm bảo an ninh bởi quân đội Mỹ. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục đưa vũ khí vào Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và có nguy cơ lan rộng thành một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Moscow cũng tuyên bố bất cứ vũ khí nào nước ngoài viện trợ cho Kiev đều trở thành mục tiêu tấn công, thu giữ chính đáng của Nga. Ba Lan đóng cửa khẩu với đồng minh của Nga. Ba Lan không chỉ có đường chung biên giới với Ukraine mà cả với Belarus, một đồng minh của Nga. Chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Matthew Morawiecki tuần này quyết định đóng 4 cửa khẩu biên giới với Belarus do căng thẳng leo thang. Với quyết định này thì chỉ hai trong số 6 cửa khẩu biên giới nằm trên biên giới kéo dài 400 km giữa Ba Lan và Belarus còn hoạt động. Chúng tôi không loại trừ khả năng đóng thêm các cửa khẩu khác với Belarus Lý do là bởi vì căng thẳng với Belarus ngày càng gia tăng. Họ đang trở thành công cụ của Nga. Thủ tướng Morawiecki giải thích. Chính phủ Belarus đã chỉ trích động thái trên của Ba Lan, gọi đây là hành động vô lý và nguy hiểm. Hành động của giới chức Ba Lan có thể dẫn đến sự sụp đổ ở cả biên giới của hai bên. Tình hình sẽ trở nên thảm họa. Thông cáo của Belarus nhấn mạnh và chỉ ra rằng lượng hàng hóa và người di chuyển qua hai cửa khẩu còn lại sẽ bị quá tải. Belarus cáo buộc quyết định của Ba Lan được đưa ra có chủ đích nhằm làm trầm trọng thêm tình hình ở biên giới và hạn chế việc đi lại của công dân. Ba Lan là một trong các quốc gia NATO hỗ trợ tích cực cho Ukraine ngay từ những ngày đầu xung đột. Nước này đã đồng ý cấp xe tăng và sẵn sàng xem xét ý tưởng viện trợ máy bay chiến đấu cho Kiev. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thăm Ba Lan từ khoảng ngày 20 tháng 2 cho đến ngày 22 tháng 2 để thảo luận về quan hệ song phương cũng như là việc hỗ trợ Ukraine. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Ukraine đang kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ để ngăn chặn đợt tấn công mới với quy mô lớn của Nga có thể diễn ra vào dịp này. Ukraine tổ chức nhiều toán biệt kích xâm nhập phòng tuyến quân đội Nga. Giới chức Nga tuyên bố đã đẩy lùi nhiều nhóm biệt kích Ukraine trong nỗ lực đột nhập các phòng tuyến của quân đội nước này. Ngày 10 tháng 2, ông Andrei Marokko, một quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng đã cáo buộc quân đội Ukraine tổ chức các nhóm biệt kích nhằm tấn công các vị trí của Nga tại khu vực Kupyan và Krasny Liman. Ở tại các khu vực Kupyan và Krasny Liman, nhiều nhóm biệt kích của đối phương với biên chế khoảng 10 binh sĩ một nhóm đã bị phát hiện. Các nhóm này được trang bị rất tốt với sự hỗ trợ của những thiết bị liên lạc và do thám hiện đại. Điều này cho thấy được là họ đã được chuẩn bị kỹ càng và sở hữu năng lực tác chiến rất tốt. Ông Morocco tuyên bố. Cũng trong ngày 10 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng phòng thủ thuộc quân đội nước này đã chặn đứng một âm mưu đột nhập phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper của một nhóm biệt kích Ukraine. Các đơn vị trinh sát với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái đã phát hiện một nhóm biệt kích trinh sát của Ukraine đang tiến hành một nỗ lực đổ bộ lên phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper, nơi đang được bảo vệ bởi các đơn vị lính dù và bộ binh của chúng ta. Tọa độ của địa điểm đổ bộ đã được truyền về sở chỉ huy của tiểu đoàn. Thông báo trên viết Ngay sau khi phát hiện nguy cơ trên, các binh sĩ Nga đã tiến hành đáp trả và loại khỏi vòng chiến đấu nhóm bơi kích trên. Vào tối ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh rút các lực lượng phòng thủ của Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ bên kia sông Dnieper. Ngay sau quyết định rút lui, Moscow khẳng định các lực lượng phòng thủ của Nga ở đây sẽ được tái bố trí tại các tuyến phòng thủ khác trong khu vực nhằm bảo vệ an toàn cho bán đảo Crimea. Với vị trí chiến lược quan trọng khi đóng vai trò là một bức bình phong cho bán đảo Crimea. Kể từ khi được thành lập, tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại tả ngạn sông Dnieper ở Kherson đã trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine. Từ giữa tháng 11, tuyến phòng thủ này đã liên tục phải hứng chịu các đợt pháo kích của quân đội Ukraine Bộ tư lệnh các tác chiến phía Nam Ukraine khẳng định các trận pháo kích này đã gây ra nhiều tổn thất về người và trang thiết bị vũ khí cho quân đội Nga. Trong một thông cáo được đưa ra, bà Natalia Homenyuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine cho biết lực lượng này sẽ giáng những đòn sấm xét nhằm xuyên thủng tuyến phòng thủ quan trọng của Nga tại Kherson. Thành phố miền Nam Ukraine bị tập kích tên lửa lớn chưa từng có. Ít nhất là 17 tên lửa đã nhắm vào thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, 17 tên lửa của đối phương đã nhắm vào một thành phố là Zaporizhia. Đây là vụ tập kích lớn nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi xung đột nổ ra. Thị trưởng Zaporizhia Anatoly Kutiev cho biết vào dạng sáng ngày 10 tháng 2 trên Telegram. Vụ tấn công được cho là nhằm vào các cơ sở tầng năng lượng của Zaporizhia giới chức địa phương đang đánh giá thiệt hại do vụ tập kích gây ra. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, người dân vùng Zaporizhia và Vinnytsia đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 2. Còi báo động đã được kích hoạt ở các khu vực này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu một phần chiến dịch tấn công tổng lực mới với việc tăng cường tần suất tấn công ở tỉnh Luhansk và Donbass, miền đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zenikov nhận định Moscow sẽ tấn công theo hai hướng ưu tiên, tìm cách phá vỡ phòng thủ của Ukraine ở miền Đông và miền Nam nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và duy trì hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea. Ông tin rằng Nga sẽ không trở lại Kherson, thành phố miền Nam Ukraine, bởi vì khi rút khỏi đây, họ đã đốt toàn bộ cầu bắc qua sông. Thay vào đó thì họ có thể di chuyển dọc theo hướng Zaporizhia, một tỉnh chiến lược khác ở miền Nam để mở rộng hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea, đảm bảo tuyến đường tiếp tế cho chiến dịch tại Ukraine. Zaporizhia đã sắp nhập Nga từ tháng 10 2022 cùng với Kherson, Donetsk, Luhansk sau các cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Ước tính hiện tại Nga đã kiểm soát khoảng 70% khu vực Zaporizhia, trong đó có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Ukraine kiểm soát phần còn lại, bao gồm thành phố thủ phủ Zaporizhia, nơi có khoảng 1 triệu dân trước khi xung đột nổ ra.